Oh. thương lại có ngữ tên là thiết xa lại có ngữ tên là thiết xà lại có ngữ tên là thiết ngư lại có ngữ tên là thiết y lại có ngữ tên là thiên nhẫn lại có ngữ tên là thiết lư lại có ngữ tên là xương đồng lại có ngữ tên là bảo trụ lại có ngữ tên là lưu vạn lại có ngữ tên là nguyên nhân giảm trong tiếp viên của những địa ngục như thế số nhiều vô hạn tại có địa ngục cứu vãn địa một bản thiện địa một phần hiếu một đồng loạt địa ngục hỏa tượng địa ngục hỏa cầu địa ngục hỏa mã địa ngục hỏa sắc địa ngục hỏa thạch địa ngục hỏa sàng địa ngục hỏa nước địa một hỏa ức địa ngục cứ nha địa ngục bắp mì địa ngục ẩm huyết địa ngục tiêu thủ địa ngục phương cước địa ngục đảo thích địa ngục hỏa ốc địa ngục thiết ốc địa ngục hỏa lam những địa ngục như thế chúng đó mỗi ngục lớn lại có ngục nhỏ hoặc một hoặc hai hoặc ba hoặc bốn đến trong những trong số đó sẽ nhiều đời trong đồng về đề tạng bộ Tát và bên này phổ hiền Bồ Tát đã được đằng sau chính sách đã xin điều này là những điều ác của thiên nhiên trước thảm sẽ những địa ngục như thế. Nghiệp lực rất lớn có thể sánh đến tu sĩ có thể sâu rừng biển cả có thể thoát đạo thánh. Vì thế chúng sinh chỉ cái điều quý nhỏ chắc là nhưng tôi muốn nên sản máy sẽ để làm cho tất cả chúng sinh có tâm hạnh áp như thường bản pháp sau này khi được đời sẽ muốn nên giảm biết quy hướng về sáu pháp của Phật. Tôi sẽ kể báo cho chúng địa mục Ngài Địa Đạo Bồ Tát nói rằng tôi nên giải tôi sẽ kể báo cho chúng địa mục như vậy. Họ có địa mục nó lợi người có tội sát trên cả trên đó, họ có địa mục có đi người có tội trích người dạ soát họ có địa mục phạm sự suốt sụp sụp nói tất người có tội, họ có địa mục đốt cộng đồng trên đạo bắt người có tội ông đấy, họ có địa mục tức mùng người đối cách tất cả người có tội, họ có địa ngục tàn phạt thật và băng sáng, họ có địa mục đẩy vô hạn đầu phân tiểu, họ có địa hoặc có địa ngục một chỉ độc đập khoai lưng hoặc có địa ngục chỉ đớp chân tay hoặc có địa ngục trong đám sắc vấn đám hoặc có địa ngục sửa đuổi chó hoặc có địa ngục bằng ắt lừa sắt nhân sạc cũng quả bám như thế trong mỗi quân có chức nhìn về kính cụ này hành hình đều là bằng đồng bằng đá bằng sắt bằng lửa cũng là kính cụ này do hại nghiệp quấy ác của chúng sinh mà cảm vời xa nên tôi thì sợ thành sẽ thiệp vậy tội án như địa ngục thời trung cổ có chức nhìn về khổ sở chỉ là nhiều ngộ này tôi mưa sợ bắt thành hơn về cái thế hơn uh, xin tham muốn nghe Phật sẽ sẽ ích các Phật và Ngài Phục và Bồ Tát trên đời sau người Việt Nam người Việt Nam mới được xây dựng là địa đạo Bồ Tát hoặc là chắp tay hoặc là ngực hoặc là bảy lễ hoặc là luyến mộ người đời sẽ có khởi tự cũng xin để đã bộ cấp sức khuyết lúc đó cho rất nhiều lúc tiếp tục thoát cái người nữ lại cửa nên xin đẹp hãy bữa này của phạm bổ tát với người nữ là chỉ cái tên xấu xí và nhiều tận bài đến nước chất lượng và người cả bổ tát chỉ tên chung ngưỡng đàn ghép chỉ cho khoảng một bữa ăn người nữ đó mà bạn thích sao tại suy nghĩ này để mặc xinh đẹp không có tận bài người nữ xấu xí đó đã có nhà thân gái gửi cho rất nhiều lúc đời từ là con gái nhỏ vui cho đến là con phi sòng sỡ nhà con lớn từ con gái các cái đại truyền giả mọi các trang xinh đẹp do vậy có lòng trung thành trong cái đại đại được Người thân hậu vệ, con người tiến tác hệ thống nhạc hệ đối trước hình tượng của hiện đại bộ tác chuẩn thực khi nhạc hương ca ngợi khen sủng hương hoa cũng sửa cho được quyền nói một người hay nhiều người thì có một với thủy thần cùng đi trải qua nhiều tháng nhiều năm đến đội thành Việt Nam để bạ chúng ta bóng thua đá thiên hàm sầu khổ đi được bị tân nghiệp đạo lẫn đối chứ quyết định là khi lê trọng hoặc là có chết hoặc là khó lành mặt phẩm tội của cảnh nam người nữ có thể biện giải được việc đó cho cả nam đứng trước được trước mặt bổ nát đặc tự tóc khiến đặc tự khi này có biến hoặc là món vật xếp của người bệnh thượng ước tiết kim phục bổ quý báu nhà cười sự vườn vân vân đối trước người bệnh cất tiếng lớn và sướng lên rằng chúng tôi tin họ họ nói nên vì người bệnh này đến những cổ vật này để cúng sự tin tượng để tạo hình tượng bệnh đi trên một đường tuyến động tích này người bệnh đó sẽ khi mạng chung thì dần vượt trước các tội còn làm thì các thường tốt sẽ có được thoát khỏi hẳn bác sĩ với đơn nào cũng thường đều biết cuộc đời trước ứng xử từ cải thiện năng người cũng là tự mình biết chết bệnh kinh này của mọi người không đi chết hoặc tự mình đã phải hành động người bị đạo bộ khác cho đến mọi người phát đắc vẽ người đấy đã có báo chết bạn nhiều lượng lớn để cầu bằng bổ tác thì thế nên nữa thì có người nào bằng tội kinh này cho đến chỉ trong một niệm lời cách kinh này hoặc là có lòng không tính đối với kinh thời ông dùng trong nghìn pháp chất thì nói người đó phát lòng xin lắm chứa được tối thất thì có điều được không rất nhiều lớp công đức không thể nghĩ bàn ở hiện đại Việt Nam siêu độ văn minh đại thầy những Lệ Phổ Quảng Bồ Tát như chúng sinh trong đời sau trong giấc mùa trong thiên bao đến hạ quỷ thần đến nghìn đạo rồi họ buồn bã khóc lóc hoặc dầu xi măng hoặc tham thờ họ lại hùng hoặc sợ sệt đó là lần vì hoặc cha mẹ con em một chồng vợ với vợ trong một đời mười đời với trong đời nghìn đời với thủ quả cưỡi bị đọa áp đạo chưa được xét khỏi không biết trong mong một phước lượng nơi nào được vất vẫn khổ não nuôi về đất bảo người có tình bất được trong đời trước cổ mong và phương tiện sự hồ thoát khỏi áp đạo nên phụ quảng ông dùng sức oai Bồ Tát trí tâm lập tự kinh này thì người khác đủ số bát biến hoặc đến đại biến như vậy kẻ quyến được đã mất ở trong bát đạo kia thì tính được khi đoạn số biến nói sau sẽ đoạn giải thoát cho đến trong khi mơ ngủ cũng còn thấy hiện về nữa còn nô lệ lại nữa để phổ quảng bồ tát như trong đời sau này những hạng người hạ tiện hoặc tới trai tới gái nên đến cảnh không được huyền tự sau dẫu biết là sự tội nghiệp đều trước gây ra cần phải sáng mới đó thời đó chỉ trí tăng chỗ đẩy đại hình tượng của hiện đạo bồ tát rồi trong bệnh này nếu sự nghiệp của hiện đạo bồ tát được một không biến thời cũng người như thế hiện ở hiện đời nhìn muôn đời về sau các sanh làm bậc tôn quý trở thành không bao giờ còn phải xa đạp vào các đường ác khổ nữa xin hấp dẫn hơn là những phục còn bồ tát tổ trong chùa sau này chúng cõi xem cầu để trong hàng sách để lợi và đã môn trường giả cư sĩ tất cả các bạn người những dân tộc dòng họ khác nhiều con người với sinh đẻ họ con trai họ con gái và chúc bảy ngày sẽ bị đứa trẻ sinh ra đó một tục kinh điển không thể bị bàn thầy tại vì đứa trẻ này sẽ hiểu người để tạo đủ các được một công biến thì đứa trẻ hoặc cha là đó mà đời trước là có cái gì tội phạm chi được thoát khỏi cả sẽ an ổn lúc này sẽ có lại thêm được sống lâu còn nếu nó là lớn nước đơn phước được đã tỏ xét thì nó càng an vui hơn cùng sống lâu hơn ngày cặp cha tụng kinh được phước lại thì những lời thủ quả bồ khác trong một tháng những ngày mùng một mùng tám mười mười bốn năm 8, 14, ba tháng 23, tám chín ba mươi mười ngày trước đây là các và là ngày tốt nghiệp tội tất nhóm này là định là nặng hay nhẹ tất cả những cử chỉ động viên của chúng sinh không có điều gì chẳng phải là tội lỗi hơn nữa là những kẻ buông luôn giết hại trộm cắp và tà tội lỗi cho nhiều tội lỗi trong 10 ngày chết để phải đời sau nếu có chúng sinh nào trong 10 ngày chết để trên đây có thể được trước được trước và bổ đáp được cái mà đọc tụng kinh này một biến thời chúng ta chỗ người đó ở một nước đây nó mất trong khoảng 100 giây tuần không có xảy ra những việc tai nạn thì chính là người đó ở tất cả mọi người học sao học trẻ hiện tại và vị lai trong trăm nghìn năm sẽ được hoàn thành áp đạo trong 10 ngày chết để trên đây được ngày mỗi ngày được đọc biến kinh này thời chúng thời chúng đời hiện tại hay là chúng người chúng ta mắc phải bệnh tật bất ngờ đồ ăn mặc sinh sản này phụ bằng bổ đáp với những cái sản người đại đạo bổ có trăm nghìn có bất khả thuyết trong nhiều nước sự oai thần bật lớn đều đến cho chúng sinh như thế chúng sẽ sang những câu hỏi đi chiều cùng đến cho các lễ phật mà như xa kinh địa giáo đủ các nguồn nguyện lợi kẻ còn người mất phần thứ bảy nên tôi thánh đạo lúc đó nghe địa tạng lại đủ tát được cùng đức phật rằng Bạch Đức Thế Tôn còn xem xét chúng sinh như cõi sinh cũ, sinh tâm động niệm không chỉ ở chẳng phải tội, nó còn những việc về pháp sự là thành phần đối với các công tốt ban đầu. Còn gặp khi gặp suy sự và áp chẳng lành lại là lần thêm lớn, nếu mọi người đó như kẻ mắt đã nặng trong buồn này, cảm nặng thân nần, cảm của đối thân nần trên đảo hướng nút sau những người đó vừa gặp hàng hiệp chi tức đội sùng nào bất cho hoặc lại đội sùng hết cả thì hàng hiệp chi tức đó có sức rất khỏe mạnh lại giúp đỡ người ấy không gắng mặt cho người ấy mà cho nên một khi sao vào buồn về để cho biết bằng phẳng rồi cần phải xét kỹ có điều hiểm rồi ấy đừng có đi vào nữa bạn biết thế thôi chúng sinh quên các hỏi áp bắt đầu tiền bài muốn rồi nhiều đến vô lượng để thì chúng sinh quên các phải trình bày đấy sắp sửa vào chung cha mẹ cùng họ thân quyến vì người đó và đức đã tất làm sức thân tiền đồ cho người đó hoặc cho các bạn và sắc nhạc tinh dầu hoặc chuyển động tương thiên hoặc đúng sừng tượng Phật của mình được các vị thánh cho đến niệm danh hiệu Phật của tác cùng biết chư Phật là thuộc danh hiệu theo luật tác người sắc mạng chung hoặc lợi ở nơi buồn những cái biết cứ theo niệm ác của họ đã gây tạo sự tình nhân bậc quả báo đã gây phải đạo và ác đạo sự nhờ hàng thân quyến từ người đó tin nhân duyên thiện đạo cho đến tất cả những điều tội ác người đó thì đều tiêu sạch nhưng sau khi người đã chết lại có thể trong 49 ngày thì người đó mới tạo phước lành tạo nhiều phước lành có thể làm cho người chết đó Khỏi hàm chuẩn áp đảo được xem cõi trời và cõi trong mọi người của người đất nhiều sự vui chứa mà hàng thích quyến hiện tại đó được có được điều lợi ích. Vì cử trên đó nghe con đối trước Đức Phật Thế Tôn cùng hàng trời sông cả bộ chúng người phi nhân cần cần một có lợi ích bạn chúng sinh cho cõi siêu phù đề. Ngày lâm chung kẻ thân thực cẩn thận chớ có tất cả chúng có xếp hạ chữ quyết đạo nghiệp xuyên trình lành cũng được tế lễ quỷ thần cầu cúng mắc quái vì sắc thế vì việc xếp hạ cho đến tế lễ đó cũng có mặt bản muốn trợ ích cho người chết cả chỉ kết thêm tội xuyên cho người chết là cho người đó làm chấp bằng không sao động hơn thôi sẽ chịu những người chết đó hoặc là đời trước hay là đời hiện tại thời sự của chúng ta phần thánh quả sẽ được sáng cõi trời cõi người nhưng bị việc bất văn chung hằng thức được tất cả những người tiêu công này có thể làm cho người chết đó hoặc là ước nguyện của những đối biện chẳng xem được chốn này cũng chỉ là người khi chết cũng sẽ tiền chứ đừng nói chút bất lành nào cả đừng có được ác của họ đã gây tạo về nghiệp xe đạp và ác đạo hằng thức được tất cả là làm cho tự nghiệp của người đến mặt này thế Cô ví những người tự xứ xe đến từ ước từ đã ba ngày đồ vật ngồi nước bắc mặt không trong cân uống cặp kẻ đất tại gần một ít đồ vật nữa vì vậy mà người xứ xe ấy lại thẳng mặt nghề khốn khổ thêm bạn ước thế thôi ờ, chúng xin chúc ơn xin chủ đề ở nước sản pháp cổ phần thì có thể là gần vững công bằng trực bằng sẽ ngâm rộng nước một hạt cát một mảnh bụi nhỏ thì tất cả chúng sẽ để cho mình được lợi ích cả chúng giả bày cỏ đức thầy đệ tạ bồ tát nơi ý thế sang cho vợ ông thị trường giả tên là đại viện ông trường giả này thì có được chứng quả vô sinh những các trường giả đã được chúng sinh trong mười phương ở thuộc về chất tác lệ khủng này đến là đủ tác giả người đại sĩ chúng các đáp riêng chủ đề của chúng sinh nào sẽ khi mạng chốt mà hàng quyến thuộc hoặc là lớn người nhỏ vì người chết đó một tu tạ phước lợi mệnh tu tạ phước lành sách lâm chung và cái đại sách hiệu của một đức phật sách hiệu của một bồ tát sách hiệu của một đức chi phật rồi không đợi là một tội cũng không đợi được giải thoát cả nhưng con người cũng tham người đó là lúc sắc tiện hương và những tu tạo cũng phát là mà đã gây đến những tội khác do cái người đó mặc chung hàng thân khuyến kẻ đến người nhỏ thì người đó tu tạo pháp luật làm tất cả các việc về lãnh đạo thì trong bảy phần công đức người trách người đạt một phần của sáu phần công đức thuộc về người biết với đã tu tạo đó thì cứ chúng ta nên có thể thiện nam được thì tôi là thiện tạo hay là nói vừa rồi cố gắng mở tu hành thì tận hưởng trọn phần công đức còn quỷ sĩ vô thần kia không hẹn mà đến thì nộp pháp vật mịt mờ cho rõ đại tội hai phước chủ đúng chín ngày như nay biết hoặc ở tại cách ly sẽ biện luận về niềm vàng trong lúc mà chưa biết chắc chắn sau đó thì động nghìn ngôi sầu khổ như là bị đoạn tạo các bát đạo thần hồn người chết khi chưa được thọ sinh ở trong đúng 49 ngày cũng như chưa nói cả các tổ chức quyền đã phát lại được cấp cho và khỏi 49 ngày thì ít đơn việc mà họ đã báo người chết đó mới lập kẻ có tội rồi phải trải qua chức trách nhiệm các người này ngày nào được thoát khỏi và nếu là kẻ phạm mất tội vô sản thật đạo và đại diện ngục chứ bạn sẽ đau khổ chung nhìn tiếp bút kiếp đã thêm bữa này ông trường giả sau khi những chính sinh các phạm như tội mình biết thế mà chúc hả có được tiên việc có làm cha để giúp những phước lành cho người trước đó rồi khi sáng sự trước rồi thì chúng cùng cho lúc đương nào chỉ có đem nước đạo là sao các đổ vãi sẽ lấy đất chỉ để các thứ đổ ác cho dân chúng cho phạt cùng khác cùng cho được ăn trước nếu như ăn trái phép và làm không được tinh sạch kỹ lưỡng thì người trước đó sẽ có được ngoài phước nào cả đối với đến kỹ lưỡng giữ gìn tiếp sạch tiếp dịch thực phẩm cùng tác thì chúng bệnh phần không người chết ngày nặng một phần ngày ông truyền giả kỷ đến hệ chúng sẽ giúp bác sĩ phù đề khi cho mẹ những người đi quyến chết được thể làm tranh quyến sự chính các cầu phần những người như thế thì còn phải bắt đầu đạt lợi ép cả có ngày điện tặng bộ nhất nói lời này cũng không chuyển lại số nghìn lúc nó ra học bình thần cậu xếp phù đề đều phát các phù đề vô lượng ông đã biệt chủ giả không ngừng lúc này giả cảm lễ mà vui xa kinh điện tạng bộ các đủ được cô sinh ra thành nói tổng thứ tám phim xin lá mừng cùng quỷ phương quân bạc đó trong sự tiếp thiên vô lượng đại thủy vương của bục xuyên lai đồng hành có truyền theo đạo đến chỗ của đức phật các vị thủy vương đó tên là ác độc thủy vương đã thủy vương tại chỉ thủy vương đại hổ thủy vương huyết độ thủy vương sách cổ thủy vương đại ân thủy vương tinh thần thủy vương điện vương thủy vương làm nhà thủy vương đại thú thủy vương phụ thành thủy vương chủ hao thủy vương chủ hạ thủy vương chủ phước thủy vương chủ thực thủy vương chủ tài thủy vương chủ sức thủy vương chủ cầm thủy vương chủ thú thủy vương chủ nghiệp thủy vương chủ sản thủy vương chủ tệ thủy vương chủ hiểm thủy vương chủ mạo thủy phước chủ tịch thủy phước chủ hiền quỷ phước là một thủy phước từ một thủy phước của một thủy phước thì lợi thất vương để lợi thất vương để lợi sát vương để lợi sát vương an sát vương đã an sát vương vì vậy đại thủy phước như thế tâm vân có thể cùng với chức nghìn tuyệt quỷ phước để cho cõi sinh của đề được chức trách để có phần chủ trì cái việc thủy phước đó cùng với phước sinh ra những sự ảnh hưởng đức phật vãi lực của người đại tạng bồ tát đồng với lấy cung trời đắc lợi có một phía là Phật và Đức Sư Usala vì một chất vẹn cùng Đức Phật giáo mình rút và nỗ lực của người để làm bồi đáp được biết đến đại hội đức trời đất đại này cũng là vì chúng ta đã thức làm vậy này chúng con có chút việc ngờ sẽ phải gọi đức thế tôn với sự đức tôn tử bi của chúng con mà chỉ dạy cho đức phật một ngày điều nào đức phật <clears throat> bảo vua sơn la rằng cho phép ông hỏi ta sẽ bị ông mà giải rõ bây giờ vua ra chúng chứng minh đại đức thế tôn và ngồi quay lại thành địa tạng bồ tát sẽ bạch cùng đức phật rằng bản đức thế tôn có sẽ xét ngành địa tạng bồ tát ở trong sáu đường dùng trong nhìn Hôm trước thì đội chúng sẽ mắc đội cùng ngày không từ lần nhỏ Ngày ngày đạo bổ đáp lên có sự thật không có thể nghĩ bản như thế sao vào chúng sẽ bị đất thất còn tội bán Không bao giờ bị mình là vào nào Bản đất thì không thể để đạo bổ đáp có thành lục Trong thành nghĩ bản nhất thế Cả tỷ người sao khỏi chúng sẽ chạy chỗ lúc này Rồi lại đường xoài hát mãi mãi Tôi xin được không giải rõ việc đó cho chúng con Thật giảng sở nhanh Phải bảo vua Sena rằng xin cho các nam sinh phù đề đánh đền cứ gọi và sẽ có sườn về đề tài bổ đất nét trước nhìn khi tất cả cứ chúng sinh đó là trong sự việc giải thoát những người bị tội báo cho đến bị đạo và đổi ác lớn thì đề tài bổ đất dùng sức phương tiện nhiều sẽ cỡ gốc nhiều siêu mà cho những chúng sinh đó mới biết không được ở đời trước tại vì chúng sinh cho các sinh phù đề kinh nghiệm sự phạm tội nặng lúc được sẽ có ác đạo rồi trở vào lại là một trong những đề tài bổ đất và trải qua nhiều sự kiếp là lòng vui động cho chuyện đó những người cứ mất nhà mình đi lại có đường hiền cho con đường hiền đó rất nhiều những mình sẽ xưa của người ác độc hùng sợ xếp thử những đông bỏ chạy cho con đường người lạc đường đó người quyết đường đó cho con đường hiểm chẳng sẽ nhắc nhở sẽ bị hạ không một vị trí rất nhiều pháp thuật đạo có thể trừ sự động hại đó cho đến có thể trừ được quỷ sẽ xa các loại ác động liên quan trở thành người quyết đường khi đang muốn đi trở thành người quyết lạc đường khi đang muốn đi thẳng con đường hiểm đạo được vội bảo rằng ô hay này khi muốn có sự gì vào con đường hiểm đạo này ông có pháp thuật đạo gì có thể ngăn trừ được các sự động hại ấy chăng người lạc đường cũng nghe lời hỏi trước sẽ đã con đường hiểm đạo để lui trở lại ra khỏi con đường hiểm vì thế chi thức và đang dịu sát sẽ người đàn ông đó sẽ không được hiểm nạn khỏi các sự đàn hại đến nơi con đường tốt vẫn chưa được ăn ổn rồi bảo rằng này người đàn đường kia từ nay trở đi chỉ có đi vào con đường hiểm nạn là bữa ăn mà vào đó bắt có sách khỏi đạo là còn phải bị tổn tính mạng người đàn đường cũng xin lòng cẩn trọng các người địa phương với chi thức lại sẵn thép nếu có gặp kẻ các người thân của những người đi đường hoặc trai hay là gái thì ông bảo cho họ biết con đường đó có rất nhiều sự độc hại vào đó ắt phải tổn tính mạng cho nên những người đó tự vào chỗ chết vì thế nên mình đến đã bổ đắc đủ đức từ bi lớn vì vậy chúng sẽ bất tận khổ và chúng nó được sinh lên cõi trời Mọi người hưởng đến sự vui sướng tốt đẹp Mình chúng sinh tội khổ đó sẽ biết sự khốn khổ trong con đường ác nghiệp rồi nhưng khi đã dần sát khỏi trong trở vào và nữa người nguyên đường kia đi lại con đường hèn gặp vị thiện trí thức sẽ rất ra khỏi không sợ hoặc gặp vào đó nữa và các người khác bạn chúng ta con đường ấy tự xong là người quyết đường hay làm vào đó ngài đã thoát khỏi rồi chúng ta sợ còn trở vào đó nữa cho các trường nào là nữa nếu còn đi vào con đường ấy thì nó vẫn còn biết ngầm biết là con đường hiểm nào mình đã từng sai lầm rồi đến nỗi phải mất mạng như chúng sẽ bị đạo và chúng ác đạo để tạo bổ bát dùng sức phương tiện cứu cho được thoát khỏi xin vào cõi trời rồi cũng bất trường vào ác đạo nữa nếu như chúng sẽ ấy các kiểu ác quá nặng theo mãi chúng địa ngục không lúc nào thoát khỏi quỷ phương bày thiện nguyện bây giờ áp lực quỷ phương chắc tay công tình bạch cùng đức phật sao bạch tất thế tôn chúng con là hàng quỷ phương sư đông vô lượng của chúng con xin phù đề họ có thể làm lợi ích cho người họ có thể làm tổn hại cho người mà mỗi đều không đồng nhau nhưng vì địa báo của quyến thuộc chúng nó có thể sẽ ấp nhiều hàng ít để qua sân nhà người sống làm chạy vườn buồn nhà trong đó có thể trai người gái nào cũng được chút phất đàn chỉ bằng mái lông sợi tóc cho đến trong một lá vai một bào tá chất lông chất toa cũng sừng tự phật cùng tự bồ tát hoặc mặc tụng đức kinh đức mong cúng dường một bệnh thiện một câu ngay thảo gửi vương chúng con cung kính mà những người đó những kính lễ các đức Phật của quá khứ đến hiện tại cùng lúc với nay. Chúng con chuyển các bạn từ cõi lực lớn về cống phận chức trách của vùng đất đang đó đều phải hỗ trợ giữ gìn còn trong những việc giữ cùng sự tất cả bất kỳ bệnh tệ hình nhà thì mình cho đến việc không đổi ý đến được chỗ của các nhà đó là để vào cửa các Phật thay gửi vương sạch. Hay thay hay thay các ông của vương New Zealand để ủng hộ kẻ những nam người đến với thế vận chuyển chúng vị trời và phương đến tiếp bộ phận cho các ông. Chùa bạn Trình Thương như phải nói lời đấy sau chỗ vợ ông một vị quỷ phước tên là chủ mạng Bạch cùng Đức Phật rằng Bạch được thế thôi một niềm sinh của con đã tất cả một tuổi thọ cùng vừa trong cõi sinh phù đề khi sinh khi tử con đều có biết đó vì thế nơi buồn nghiệp của con thì công niệm lợi ích rất lớn cho mọi người khi phạt thì chủ sinh trong cõi sinh phù đề không hiểu ý của con nên đối với khi sinh khi tử cũng được ăn đồn tại làm sao thế khi sinh làm rất là cảnh tiếng áp người trong cõi sinh phù đề lúc mới sinh không lợi là con trai con gái sắp sinh ra chỉ nên làm việc các lành cũng sẽ lợi ích cho nhà cửa thời thủ địa phương ngừng người sản chúng sẽ xin gửi đến người hàng ngày lúc mà chúc với trăm nghìn bình thần áp đảo vì đã hình chất đẹp quá là nhiều những biến sẽ rất thần thường người chết làm cho bị đạo tạo áp đảo chỉ là người có sinh tiền đã sẵn tạo nghiệp ác bạch đức thế tôn kẻ năng tưởng như là chúng gọi sinh phù đề lúc luân trung thời thường nhất lên để đã làm điều sự cho nên mất hồn tay không phải thấy nghe sự thép hàng thân tuyến của người luân chung đó là phải sánh sừng sự cúng sừng mừng tự động thức kinh nghiệm sinh hiệu của phật và bồ tát tự động nhân sinh phật là như thế có thể làm cho người chết còn trở áp đạo mắt thành áp bị thế đề và ước tăng cả hết chung nếu lắng nghe xây dựng một đức phật xây dựng một bồ khác, hoặc cũng tư một bài cách kinh điển đại thừa hoặc sự xét hạt người đấy. chỉ năng tội lớn vô sáng và tội sát hại, cũng được áp một nhỏ để lại sát và áp vào để thoát khỏi cả đức phật căn dặn các phật bảo chủ mạng kỳ phương vâng rằng công việc của lòng đại từ có thể phát ra được những chúng sinh được cái độ chúng sinh như thế để cho được sinh hoạt người những người ngại recursos Bồ Tát cùng Đức Phật rằng Bạch Đức Thế Tôn này tôi xin được chúng sinh trong đời sau vô bài sự lợi ích đó cho các học sinh từ đã nhiều lợi ích lớn tôi xin được Thế Tôn cho các con ngày đó và bằng việc này Bồ Tát rằng đại ông muốn khởi lòng tiểu đi của các chúng sinh của trong sáu đường biết nói sự trần hiền niết nào. bây giờ chúng đã phải tốt để ông nên nói ngay đi giả sử ông sớm rằng sau người nói tất cả có bản niết bạn không phải nói gì chúng sinh ở hiện tại và tương lai nữa để đại bồ đã tập cùng đức Phật rằng bạch đức Thế Tôn của lực có số kết của tự họ cứ có đức Phật sẽ đời là vô biên an thì con người người ta nào mới để xin được kết phận đây là người xin bản thân mình sẽ đã phụ xin được tự động xin được cho bản thân liên tiếp như là cái cách mình được cũng xin cả tháng để sẽ được thu được thu đi các lợi lại hàng hà sẽ sống với cách để thuộc vào thứ rất là xa đời tự là bảo thắng như lai lực người nam người ta nào mới để xin được kết phận đây tập đoàn y với vợ trường hợp phải bóng đá người là chẳng hạn không có thể sẽ đã phát hiện lại là trường hợp thứ rất là xa đời đã bắt đầu thắng mình không được tha mình là biết đến sách được đức phật ta như vậy tha thì mình sẽ mình sẽ là sẽ tập trung sự những mình chỉ tâm sự liệu và cứ được vô số hằng hạ sát kiếp và chuột quá khứ bất cả kiếp bất cả kiếp vô số kiếp và chuột quá khứ kiếp và xa đời hợp lại sẽ từ hồng nguyên lai thì con người việt nam thì mới là vấn đề sự đức phật đây và tới khi trùng cho một người sẽ đặt vào cái lượng kiếp của xa đời họ thì cho và về chuột quá khứ và xa đời là tương lai tương lai thì con người việt nam thì mới là vấn đề sẽ được đức phật đây trong chúng lên bán ngọc tám tám ngày này đất pháp hộ một nghìn đức phật trong nghìn kiếp là vị đại phật vương được phật thọ vị đạo vô thượng cho là vì tuổi quá khứ đức phật xác là tỷ bà thi như lai những con người việt nam người nước nào biết đến danh hiệu đức phật đây thì vẫn còn đoạn là chỗ đắc đạo Thường sinh ở chốn trời người hưởng sự vui vi diệu thủ thắng. Là vô lượng vô số hàng hà sát kích và thuộc cầu của Đức Phật sẽ là lại đa bà như lai những con người như lai mình biết đạo nên để sinh được Đức Phật đây để khổ đạo và chúng đắc đạo thì người lại không trời hưởng sự vui thủ thắng vi diệu lại tụi có các đức Phật sát đời là bảo tướng như lai những con người cũng người nên đạo để sinh được Đức Phật đây sinh ngọc không đến kính có đô người ấy đạt quả a la hán và ưu lượng vô số kiếp về thủ cầu hướng của Đức Phật sẽ đời là ta xa chẳng như là những con người Việt Nam người nào biết đến sinh hiệu Đức Phật đây thì người đó sẽ xuất sắc tự sinh tử trong vòng 100 đại kiếp và thì thủ cầu hướng của Đức Phật sẽ đời hiệu là Đà Thông Sơn Vương Như Lai những con người Việt Nam người nào biết đến sinh hiệu Đức Phật đây thì người đó sẽ gặp hàng hải chư Phật đối nhiều pháp mở trung nghĩa pháp mở trung nghĩa tất sẽ làm thành đạo bồ đề là thủ cầu hướng của Đức Tịnh Nguyện Phật Đức Sinh Phật Đức Trí Thắng Phật Đức Tịnh Sinh Không Phật Đức Trí Thành Tựu Đức Phật Đức Vô Thực Phật Đức Diệu Tinh Phật Đức Mãn Nguyện Phật Đức Nguyện Diệu Phật bất khả thuyết với Đức Phật Thế Tôn như thế tức là chúng sinh ở hiện đại, Việt Nam hoặc là trời hoặc là người hoặc người nam hoặc người nữ chỉ nhập để xét nghiệm một đức phận đã được cô lực công đức của đức nhìn nhìn xem nhiều chúng sinh ấy lúc sinh đến tuổi là điều phước lợi không còn bị bạo của chúng ta tạo những con người sắc mặt trung hẳn người trong nhà đã đến một người thì người bệnh sắc trách đó là tiến sĩ xét luyện một đức phật thời người trước kia chủ năm tuổi một phút sáng cũng như những báo khác để tiêu sạch cả năm tuổi mười phút sáng kia rất nặng nề sẽ ước kiếp không ra khỏi đạo vào cổ nhưng bởi kia lúc chung người khác bị đóng xét nghiệm xét nghiệm của phật nhưng tội nặng kia cũng lần lần tiêu sạch chưa được chúng sinh tận mình xét nghiệm xét nghiệm của chư phật là sẽ tạo vô lượng pháp lành chỉ diệt được vô lượng khổ vô lượng khổ kinh địa đạo bổn đắc bổn việc quyền chung hết bổn hạnh địa tạng, thiện nguyện sâu sâu tội phật thuốc sáng độ chúng sinh, địa ngục khổ không ngàn, tinh tấn kiền thành, khỏi mắc khổ trầm luân. Nắm một thường trụ thập phương pháp, nắm một thường trụ thập phương pháp, nắm một thường trụ thập phương pháp. Nắm một đà nguyện địa tạng phương Bồ Tát, nắm một đà nguyện địa tạng phương Bồ Tát, nắm một đà nguyện địa tạng phương Bồ Tát, Ma Ha Tát. Ha ha ha, Un Sam di So Ha Ha.